Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEDU. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Vào trang chủ, tại góc phải màn hình, chọn trang quản trị. Chọn kho học liệu. Chọn danh sách. Thêm mới học liệu. Chọn bài giảng PDF, PowerPoint điền tên học liệu. Chọn đơn vị. Trạng thái học liệu. Chia sẻ học liệu cho đơn vị khác. Chia sẻ công khai học liệu với học viên. Chọn khối. Chọn môn học. Thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc. Chọn file có sẵn. Chọn tải lên để thêm học liệu vào kho.